Sáng nay, huyện Bình Liêu tổ chức khai mạc Hội Hoa Sở Bình Liêu năm 2018 tại rừng sở thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm với chủ đề Bình Liêu mùa hoa sở. Đây là năm thứ tư liên tiếp huyện Bình Liêu tổ chức Hội Hoa Sở và là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long Quảng Ninh. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Thu Thủy. Tham gia Hội Hoa Sở Bình Liêu năm nay, du khách không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp của hoa sở hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên núi rừng mà còn được trải nghiệm một không gian văn hóa các dân tộc của Bình Liêu thông qua chương trình nghệ thuật tổng hợp. Tham gia các trò chơi dân gian, thi ẩm thực, trình diễn các môn thể thao dân tộc truyền thống, trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cóp, giải đua xe đạp phong trào, chương trình vũ hội lửa trại dành cho thanh niên với chủ đề Thanh niên với du lịch Bình Liêu, nơi tình yêu không giới hạn. Điểm mới của Hội Hoa Sở năm nay là triển lãm tranh ảnh về thiên nhiên, văn hóa và con người Bình Liêu diễn ra ngay tại trung tâm rừng Sở với 60 tác phẩm của 16 tác giả đến từ câu lạc bộ nhiếp ảnh Quảng Ninh. Các tác phẩm đã phản ánh sinh động về cảnh sắc thiên nhiên, nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Bình Liêu. Trong đó có một số tác phẩm do chính người dân bản địa chụp và tham gia triển lãm. qua cái những cái bức ảnh mà mình uh, chụp lại mình muốn giới thiệu cho bạn bè uh, khắp cả nước biết đến là Bình Liêu rất là đẹp và mời mọi người đến Bình Liêu uh, tham quan và trải nghiệm những điều văn hóa và cảnh sắc nơi đây ạ. Mình về với lễ hội hoa sở Bình Liêu thì là lần này là lần thứ hai và năm nay mình đến thì mình thấy cảm nhận được cái quy mô nó hơn năm ngoái về đến đây thì mình cảm nhận được cái tình cảm của con người nơi đây và đặc biệt hơn nữa về được với những cái rừng hoa sở như này đây mình cảm giác là một cái sản phẩm du lịch rất là tốt và cũng mong muốn là ờ, cơ quan chính quyền địa phương cũng như là sở du lịch tỉnh Quảng Ninh phát triển ờ, ngày một lớn mạnh hơn. Phát biểu tại lễ khai mạc Hội Hoa Sở Bình Liêu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Thu Thủy nhấn mạnh, việc tổ chức Hội Hoa Sở có ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá giới thiệu tiềm năng, sự hấp dẫn của thiên nhiên, mảnh đất, con người, những giá trị văn hóa các dân tộc của huyện Bình Liêu đến du khách. Qua đây thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đến tìm hiểu, phát triển thị trường du lịch tại địa phương, xây dựng Bình Liêu trở thành điểm đến hấp dẫn khác biệt.